Xin mến chào quý vị và các bạn à, Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của em Thì à, hôm nay là ngày cuối tuần Em cũng tranh thủ quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất vườn nhé Một miếng đất vườn cao su Tại à, ấp Suối Con, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Thì à, trước khi đi vào chi tiết của cái miếng vườn này á thì à, cũng à, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn à, gần 1.000 quý cô chú anh chị và các bạn đã đăng ký ủng hộ kênh rất mong là quý ờ, cô chú anh chị và các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ À, quý vị xem video thì ờ, nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ em cũng như là like share chia sẻ cho nhiều người được biết đến và để quý vị có nhu cầu chúng ta có thể biết được cái những cái miếng đất em giới thiệu ha đó, thì đây là cái con đường đất cột đó. cái à, vườn cao su em muốn giới thiệu cho quý vị là nó có diện tích là hai xào nha quý vị hai xào thì à, cái cao su già đây ở đây là cái còng mốc đây đi thẳng vào bên trong nha là khoảng tầm 40 mét khoảng tầm 40 mét tới cái bụi tre đó đi qua bên đây đó đi thẳng qua bên đây là khoảng tầm 51 à, mét nha quý vị khoảng tầm 51 mét và cái miếng đất của chúng ta miếng vườn chúng ta là cái nằm trên con đường đây đây là con đường đất cột đi thẳng xuống dưới sẽ là xuống suối nha Bây giờ em sẽ đi qua cái cọc mốc bên này cho quý vị và các bạn xem thì à, hiện trạng trên đất đó là cao su già nha quý vị cao su già rồi thì ờ, cái miếng đất này nó rất là vuông vức luôn phía ờ, xung quanh là có nhà dân ở nha quý vị tí nữa em sẽ đi ờ, quay xung quanh sơ cho quý vị xem để quý vị nắm rõ về cái miếng đất này cái cổng móc phía bên này đây Đó và đi thẳng vào tới cái ờ, của cây phía trước nha thì em sẽ đi ra cái phần đó cho quý vị xem luôn cái phần đuôi đất của chúng ta cao su trên đất thì ờ, cao su già nhưng mà nó cũng không đẹp nha quý vị cây nhỏ lắm cây khá là nhỏ bây giờ thì chỉ có thể thanh lý thôi đó. thì uh, báo cho quý vị à, giá của cái miếng đất này miếng vườn cao su này là 2 tỷ rưỡi nha quý vị 2 tỷ rưỡi có thương lượng một chút đỉnh quý vị nào có nhu cầu thì à, liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 đó đây là cái phần đuôi đất của chúng ta nha quay cái à, cột mốc đây cho quý vị xem đó đây đây là cái phần đuôi đất của chúng ta và có cái cây mai này. không phải cây mai đi thẳng qua bên kia là khoảng 51 mét nha quý vị sát bên hông là có nhà ở luôn thì à, vị trí cái miếng vườn của chúng ta nó nằm cách đường DH514 khoảng tầm 800 mét nha quý vị và cách Ủy ban Nhân dân xã Phước Hòa, đường DT 741, trường học, chợ khoảng tầm hơn hai cây số một tí xíu nha. Thì à, cũng à, báo cho quý vị và các bạn mà khi à, quý vị nào mà khi xem video mà có nhu cầu bán đất á, thì có thể liên hệ em qua số điện thoại em để ở phần mô tả hoặc là Zalo ở phần mô tả luôn quý vị bấm vào trong đó xem sẽ thấy thì em sẽ quay hỗ trợ cho quý vị ha Đó, miếng đất chúng ta thì bằng phẳng giá 2 tỷ rưỡi tại ấp Suối Con, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Rồi, em xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những cái video tiếp theo. Thank you.